đặt xe ngồi đạp ngồi mà tựa nè để đạp nó khác mà ngồi không mà không tựa để đạp thì hai cái này á là cái cơ chế cái động tác nó khác nhau thôi còn về căn bản nó đều là đạp xe và chương trình nó giống y như nhau nó không có khác nhau cái gì hết trơn hết đó chúng ta trải nghiệm nè không đầu tiên vô là các bạn phải có chỗ chỉnh nè lên xuống lên xuống nó khó rồi đúng không nó khó rồi đó nó không phải như lúc đầu nữa đây giờ bây giờ duy sẽ vô duy ngồi chưa có mở gì cả Di vô gì ngồi, vậy đạp trước Chân Di hơi với Các bạn PT phải lưu ý nha Chân hơi với nên phải chỉnh một tí xíu Nè, kéo lên Xong rồi xích vô một tí, xích, xích vô một tí Nè, nè, nè, nè, nè, nè Rồi, ok, đạp về chuẩn à, Nó vô ngào nó đạp về là chuẩn nha các bạn Chứ chân thẳng qua sao đạp, không có thẳng cái gì, đạp về với, đạp về nè, đó, ok Xong mình tựa lưng cho mình ngồi Tựa lưng cho mình ngồi Rồi thao tác chỉnh Thao tác này là đo nhịp tim nè thì bạn cứ trải nghiệm bình thường là manual nó giống y cái màn hình nó giống y luôn cũng này cũng level nè đó level và level hai bên luôn tại vì nó không có cái gì hết á tại thằng này nó không có inline nó nên level nào cũng level hết rồi chọn manual đó manual nhớ chưa không được này nè đó nhập y chang không khác chỉ chân chọi bạn dễ ẹt nha đó enter đâu rồi đã nhảy qua đây nhảy qua đây 10 phút đồ chơi luôn rồi xong tạc đó rồi đồ thị phản lì luôn level nhiêu đây level có một thôi đó level có một nhấn nhấn đó level 14 đó level 15 đó đạp phê không đạp giờ nè đạp vô đùi nha đó đạp hấp cái bụng vô hấp bụng vô đen chi để cái đùi nó nhập vô nó sâu sâu một xíu đó là những cái gì manual manual thì chỉ có một chỗ chỉnh thôi chỉnh ở bên đây đó hoặc là chỉnh bên đây nó cũng xuống giống y chang nhau hai chức năng nó như nhau thôi hai cái nút bên đây nè bên đây bên đây như nhau rồi chả có gì để nói nữa cái, cái hốc là đựng điện thoại hốc là đựng nước đựng xong nhớ lấy ra nha rồi tay vịnh vịnh này cũng được nè vịnh này là một cách đạp nè đó dì sẽ minh họa những cách đạp cho bạn thấy đây tựa vô hai cách đạp rồi mỗi chân quá xì top top cái nữa nghỉ luôn rồi đây là bản summary cái bảng này là những gì tôi đạt được trong chương trình của tôi dù như bao nhiêu phút bao nhiêu khoảng đường bao nhiêu calo rồi bao nhiêu nhiêu nhiêu nhiêu nhiêu nhiêu nhiêu nhiêu bây giờ qua chương trình Meo đã học rồi hiu học rồi hiu là cái gì nó đồ thị nó giống y như bên kia không khác cái gì tôi không tin mở đúng không không tin hiu đúng không rồi ok chở chọn hiu chưa chưa để top cái nữa cho văng mắt này luôn đi rồi chọn hiu rồi xong rồi enter enter mắt level của mắt level cho 10 đi cái thằng này á là duy thường thường chạy mắt level hai chục nha các bạn để duy à, minh họa cho các bạn ba chục thử thôi ok ok xong rồi nhấn này nhưng mà bảo đảm bạn chắc tại ba chục cũng hơi lâu u này lâu quá cái hiu là như đó đồi lên lên lên tịnh này ba chục cái này nhà tay à cái này mới có bốn mà leo leo leo tới ba chục rồi không cũng thích hiu đúng không chọn phát bên phát bên để coi ok rồi xong enter hết cho ta luôn cái cho lại rồi phát bên là chương trình nó lặn vậy cái mắt level nó nhiều nó chạy nguyên đường rồi nè là mình chọn cái mắt level vừa phải thôi để mình để mình đạt cái thằng kia nó trang này không có gì khác hết bạn nhìn một màn hình thằng này bạn hiểu màn hình thằng kia luôn cardio rồi thử cardio cái coi là gì nó ta luôn chó lẹ nó là vậy nhìn vậy thôi đồ thị nó chỉ khác nhau đồ thị thôi bạn chỗ này chỗ cao nhất chỗ này chỗ thấp nhất chỗ này vừa vừa vừa vừa vừa chạy hết này nghỉ rồi HIT mắc level 5 yếu quá mình chọn mắc level mắc level thử à, ba chục nó vậy cái nhịp đầu tiên là 4 nè cái nhịp đầu tiên là 4 nè là quá nhẹ là gì sẽ đạp luôn tới ba chục cho bạn thấy nè bốn quá nhẹ thì cái chương trình là duy thích nhất chương trình là duy thích nhất tại nó đạp xong mình nó nghỉ nó đạp xong nó nghỉ là cái cách cardio mà chúng ta thông dụng nhất còn mấy cái chương trình kia là nó rèn luyện một cái sự gì đó nó bền bỉ nó dài đó nó khác thì mỗi chương trình nó có một cái thú vị đó mới là cái sự thông minh của những thiết bị cardio mà trung tâm Thor Gym các chi nhánh đầu tư chứ mà giờ không đầu tư một cái một cái một cái máy mà nó không có chương trình một cái máy mà chương trình nó dở quá tập nó không có phê ăn nhau ở chỗ là h i i t các bạn nhớ cho tôi h i t là một cái phương pháp tập luyện cardio mà cho tới ngày hôm nay nó là tối ưu nhất và nó là đỉnh cao nhất rồi level 29 cũng vẫn nhẹ nhàng được duy nói chuyện được với các bạn là nhẹ nhàng là nhẹ nhàng nha rồi ba chục thấm thấm rồi đó nè nhìn nè là dư đạp là cái chuối nó phải lên luôn nè không bạn nhìn thì bạn không cảm nhận được chỉ có duy là tập là chị mới cảm nhận được nè đó là tưởng đạp cũng phải dùng sức rồi đó Hi. Wow! cái máy này á rất thích hợp để các bạn tập tập cái gì mắt ot cardio cách chỉnh mắt ot cardio trên máy này phát bên chính là mắt ot cardio rồi chọn phát bên phát bên nhập level hai chục thôi là mắt ot cardio rồi đó hoặc là 25 lì lì cho 25 đi đây đồ thị này chính là mắt ot cardio hai cái đầu là warm up thôi nhưng mà từ đây nó chạy 25 25 25 25 25 một nồi luôn xong rồi nó róp xuống à, mắc OT cardio rồi chỉ 10 phút đổ lại thôi không nhiều 10 phút đổ lại thôi mà nhẹ lên level 25 đạp đi đạp đi xong rồi tới lúc á level 25 á là chúng ta sẽ đạp chậm chậm như nè một cách bền bỉ rồi ok bye bye cái máy này rồi thằng em của nó lần này đầu tiên chỉnh cái này kéo ra có vô khỏi chỉnh đi nha ủa mà chỉnh có được đâu cái này tụi nó khóa rồi đó vị trí này nè vừa đó vừa dư rồi đó mà nhìn cái đùi nè nó đạp cho vị trí này là vừa còn mà nó nhỏ nhỏ gì là không được nha đó cái này không phải là cái bike bà không nên tập dậy, không nên không cái đó là xưa rồi công nghệ xưa rồi mấy class mà gọi là đạp xe thì nó làm cho vui thôi không thú gì hết á à cách chỉnh y chang thông số y chang khác nhau mỗi cách đạp thôi không cách đạp này nó dày cách đạp kia nó ngồi đạp đạp, đạp ngửa nên á duy sẽ mắc ot cardio trên cái máy này level 25 làm luôn cho nó lẹ đạp trên đây có hai cách đạp một là cầm như nè đạp nhẹ là cầm như đạp hiểu không nhìn đẹp không đó nặng là ngửa thẳng đứng về không thẳng chân duy chỉ các bạn bạn để vừa vừa vậy nè cái chân ở đây nó mới nhồi cái đùi cái đây nó mới nhồi nó vô vô vô vô hồi ra cái đùi như đùi ếch vậy chỉnh đi trang kia thóm khác vậy đó và rồi duy sẽ đạt cho tới level 25 đó. đầu tiên đề ba level 5 năm chắc nhảy tới 12 hay gì đó 15 nhảy 15 5 15 30 lên lên, lên ổ lộn 25 25 là mắc OT cardio rồi đó chương trình này chơi hoài luôn nè không đập nhanh nha bạn bắt OT cardio là đập mạnh không đập nhanh đập vậy thôi nặng lắm mới không phải giảm đâu rất nặng em có thể cầm về để đạp lúc này cái chân mình nó gồng rất là nhiều rồi đó nó không giống như nãy nữa à, 25 wow.